nè cái cận mua nè quý tầm sao sao ní đi lụm lụm uh, tuyết ở dục đây nè quý lý lên kéo áo lên cho mẹ kéo uh, tin uh, giá cờ ốp kìa kéo lên không thôi uh, đi uh, mai mốt đi về là ho thấy mồ luôn ừ dạ kéo lên kéo nè kéo cái đây nè kéo cho cái này nè kéo kìa nè cho chi máy Á. Uh. Mau lên. ai I x cu, Ê, ê, lo không á? Come nu, bên. Thì lo. Tôi tìm à, mãi kiếp tí. Giờ lắm mà tiếc uh, ờ, bỏ miệng ăn Ê. hai không ăn dơ mẹ nói dơ lắm mà bỏ vô miệng ăn Ê. <laughs> té bây giờ Snee. Tiếc